<laughs> không được anh em ơi nó ra rồi ráng ráng hết sức mà không được a few moments later à thằng này thấy tôi rồi hey guys Ý, nó thấy tôi rồi anh em ơi <laughs> ông nhà mày bè là nó gì đấy cái gì đấy em cái gì chưa đánh mà mẹ nó bảo thua áp lực thế chưa đánh nó bảo thua đúng áp lực luôn tự tin lên tự tin lên tự tin lên các gai mình đi rửa tay á mình đi rửa tay á Two hours later. Hello, hello, hello, hello. Hello. Rồi, nó biết nha, nó biết mình nha. à thế là mình được thêm một con cóc mấy ông ạ đi xuống dưới này, nó xuống dưới này. xuống dưới nha nó xuống dưới nha bắt đi dưới nha mọi người thấy là nó thấy mình ơ quả đấy quả đấy mà mà mình chết được mẹ chết rồi quả đấy chết rồi quả đấy bị uh, ờ, copy ông mà ông ira lên chậm đấy chứ ông đấy là flash lên cứu đúc là đánh là con con chưa chết là mình sống dạng này mở mắt ra sẽ đi bom hàng cho em không bạn Hà Như á, ông bom Hà kia nha Ê, ê, ê, ê, ơi, ơi, à, ăn, ăn rau, ăn rau, ăn rau Hà Như á, ông, ông bom hàng kia, ông, ờ, ông ví dụ ở bên shipper người ta giao á Thì ông nói thẳng mẹ, ờ, à, anh ơi, em bom hàng thằng kia rồi đó ờ, Ăn đừng có gọi cho em ở Thì nó không được nay nó đã vừa bom hàng mình mà nó còn vừa chôn shipper khổ vãi Nếu biết mà nó chôn shipper mà đến nổi mà shipper bảo là ui cái gì em mà bắt được thằng kia em đóng cho nó một trận mà đâu biết nó chôn sao rồi đấy. ác nhiều thằng nó ác được à, nhiều thằng cũng ác hello guys lát đúng không lát đúng không còn lát gì nó hẹn ra mấy ông, kiểu gì nó hẹn ờ, ờ, ăn chiều mai ăn ship cho em nha rồi tới chiều mai tới sáng mai ăn ship cho em nha ờ kiểu kiểu vậy kế ui mấy ông nói thế thôi chứ một lần bị bom á là mình mất mẹ ờ, bốn bốn đến sáu chục ngàn đấy nhưng mà bán hai kg gà mà một lần bom không là hết hết hết bốn rồi đây đây đây đây ăn xuống ăn xuống ăn xuống ăn xuống rồi luôn rồi rồi luôn rồi bòi bòi bòi nhường nhường nhường này mấy này giết sao ta giết mày ủa hình như tim mình chết mày không đối phương chết đâu tim mình chết mà Đặt.

bây giờ mấy ông thấy cái, cái pha vừa rồi không nó rất là lâu trên mỗi phương mà hên đó hên là tụi kia nó không xuống đó. chúng ta nghỉ đi bây giờ hai thằng tôi ít máu đứng ở đây đúng không và thằng mít đây là thằng thằng đường xuống là có phải là chết hai không đi luôn à, cam bot hơi hơi ờ, hơi nô lên tốt thì được phải chơi được nha ghé đồng đổ mẹ không tốt bằng bì luôn rồi ác như vậy à, yeah, yeah. cái game đấy cái game mobile là của bên uh, game người ta làm anh em nghỉ nhanh thôi mình nghỉ nhanh là mình thấy bắt đầu quảng cáo nhiều đó em để lúc nào mà quảng cáo á và lúc đấy dừng ra mắt game người ta đánh mặt vào cái marketing này này này này ông ông bò ơi nè mít nè mít nè mọi người pha này mà không win thì pha nào win được hả anh em em luôn nha em luôn nha em luôn nha mùi team mình combo quả đấy đẹp quá nhỉ à. đẹp kinh luôn á người ta gọi là one combo đấy chết rồi en en en en mọi người en mọi người en en en mọi người en mọi người <laughs> không được anh em ơi nó ra rãng rãng hết sức mà không được à thằng này thấy tôi rồi ui nó thấy tôi rồi nên em